sinh tháng ngày sống riêng một mình nhà ở bên em sống trong giàu sang quen gấm nhung đại trang đi về sẽ đón đưa đêm đêm dưới ánh trăng vàng tôi với cây đàn âm thầm thơ than và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làng quen thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ tôi sợ thân mình là bọt bèo làm sao ước mơ duyên từ mai sau tôi sợ đang trái làm mộng đời chua xót thương đau rồi một hôm tôi bước đi thật xa tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mờ nhờ thời gian phương thuốc hay thần tiên chỉ chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên hôm nay đón cánh thiệp hồng em báo tin mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may mắn có nhớ anh ca si nghèo pha thật nhiều làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ tôi sợ thân mình là bọt bèo làm sao ước mơ duyên từ mai sau tôi sợ nàng trái làm mộng đời chua xót thương đau tận xa tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mờ nhờ thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cánh đôi tình duyên nên người xưa đã quên hôm nay đón cánh thiệp hồng em bao tin mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may mắn có nhớ anh ca sĩ nghèo này không đời em nhiều may mắn có nhớ anh cả xin còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sâu không vơi tình duyên ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tàn từng thu thay lá lá rơi đắp mộ của lá bay chết nặng tuổi đời như người ta xót ly này từng thu thay lá lá rơi đắp mộ cuộn tình lá bay chết nặng tuổi đời như người ta xót ly này ngăn ngăn chưa đầy bối ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím chiều chiều lên những đôi hoa sim đứng nhìn sim tím hoang biển biển nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm ôi lấy chồng chiến binh lấy chồng thời chiến tranh mấy người đi trở lại mình đi mãi sợ khi mình không về thì thương người bờ bé bóng chiều quê nhưng không chết người trách khói lửa mà chết người gái nhỏ hậu phương mà chết người em gái tôi thương đời tôi là chiến binh rừng núi thường ngày qua những đồi hoa sim thấy cành xím chín thương vô bờ tiếc người em gái không còn nữa tại sao nàng vẫn yêu màu tím màu buồn tan táng phải không em để chiều sim tím hoang biển biển để mình tôi khóc chuyện hòa gì giờ khi mình không về thì thương người vợ bé bóng chiều quê nhưng không chết người trách khói lửa mà chết người gái nhỏ hậu phương mà chết người em gái tôi thương đời tôi là chiến binh rừng núi thường ngày qua những đồi hoa sim thấy cành sim chín thương vô bờ tiếc người em gái không còn nữa tại sao nàng vẫn yêu máu tím màu buồn tan táng phải không em để chiều xin tim hoang biển biển để mình tôi khóc chuyện hòa gì để chiều xin tim hoang biển biển để mình tôi khóc chuyện hòa gì vàng đường tình không chung lối mang núi dây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương không bao giờ còn nhớ nhưng bỗng một hôm trên đường giá phố thì tôi gặp người yêu ngày nào đôi mắt yêu tư thật buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn coi thuốc bay vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ngất vai tôi trong những đêm nghẹn ngào rồi ngày tháng im trôi cuộc đời chia hai lối bóng một hôm có thiệp hồng bao tin vui tin em lấy chồng khi về bên ấy em có nhớ người xưa không người tình của tôi xa cách từ bao ngày tương không bao giờ gặp nữa cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào thôi trách nhau chi chuyện tình dù giờ sang đã tan thành khói sương như quên vào dĩ vãng đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quyền chuyện tình xưa lỡ là. dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau ôi đôi mắt người xưa bao lần không ngớt vai tôi trong những đêm nghẹn ngào rồi ngày tháng im trôi cuộc đời chỉ hai lối bóng một hôm có thiệp hồng bao tin vui tin em lấy chồng khi về bên ấy em có nhớ bao ngày tương không bao giờ gặp nữa cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào thôi trách nhau chi chuyện tình dù giờ sang đã tan thành khói sương như quên vào dĩ vãng đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quyền truyền tình xưa lơ làng đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quyền truyền tình xưa lơ làng tiếng mưa có vui bao giờ chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa tôi đem tất cả chuyện lòng trao hết cho người nguyện tròn thương trọn nhớ nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời trời xanh đã an bài yêu nhau như bướm say hoa đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu năm sau mưa gió vì đâu nàng đã quen dần xa rồi năm thứ ba trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu lời ru bên đường ai hát điệu hò quan tình ơi dơ sang như lỡ một cung đàn ôi chuyện xưa qua rồi chuyện xưa qua rồi còn in trong đời bây giờ cũng thế thôi mình ta lẽ kiếp và cuộc đời ai thấu được lòng người tìm quên để vui người ơi người ơi ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi đừng nhắc làm chi đau xót tìm một người đành ôm nỗi tiếng cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài cõi nhớ ấy chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình lời ru bên đường ai hát điệu hò khoan tình ơi dơ sang như lỡ một cung đàn ôi chuyện xưa qua rồi chuyện xưa qua rồi còn in trong đời bây giờ cũng thế thôi mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời ai thấu được lòng người tìm quên để vui người ơi người ơi ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi nhắc làm chi đau xót tìm một người đành ôm nỗi tiếng cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài đành ôm nỗi tiếng cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài lòng ai thương nhớ vô biên anh ra đi ngày đó ta nhìn nhau mắt hoen sầu không nói nên câu ra mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua màu yêu yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành khi núi sông còn điều kiếp sống trinh nhân nhưng không quên dệt mơ ước ước ngày nào quê hương tàn chính chiến cho tơ duyên đường thăm màu và phương đó em ơi có gì vui xin biên tư về cho anh nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm em mới biết cho chăng tình lẽ đêm tình ta vẫn không thành khi núi sông còn điều lên ở phương này vui kiếp sống trinh nhân nhưng không quên dệt mơ ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đường thầm màu và phương đông thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm em mới biến cho chăng tình lẽ đêm và phương đó em ơi có gì vui xin biên tư về cho anh nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm em mới biến cho chăng tình lẽ đêm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 nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau ôi đôi mắt người xưa bao lần không ngớt vai tôi trong những đêm nghẹn ngào rồi ngày tháng êm trôi cuộc đời chia hai lối bóng một hôm có thiệp hồng bao tin vui tin em lấy chồng khi về bên ấy em có nhớ bao ngày tương không bao giờ gặp nữa cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào thôi trách nhau chi chuyện tình dù giờ sang đã tan thành khói sương như quên vào dĩ vãng đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quyện truyền tình xưa lỡ làng em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm bao lần không ngớt vai tôi trong những đêm nghẹn ngào rồi ngày tháng êm trôi cuộc đời chỉ hai lối bóng một hôm có thiệp hồng bao tin vui tin em lấy chồng khi về bên ấy em bao giờ gặp nữa cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào thôi trách nhau chi chuyện tình dù giờ sang đã tan thành khói sương như quên vào dĩ vãng đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quyền truyền tình xưa lơ là, đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quyền truyền tình xưa lơ là.